Bạn này xôi mắc có về thì ở mẫu loa của bạn là D221 nhá à, Rất là đẹp luôn à, Các bạn thể thấy này, cái phần thiết kế bên ngoài của nó rất là đẹp luôn nhá Nó có ba cục loa này, hai bên là loa check nhá Thiết kế là mắt củ vọ này, à, led xanh bên trong này, rất là đẹp Đó. đây là cục trầm nhá Cái viền này cũng là cái viền led luôn nhá à, thì trên cái cục trầm này có tích hợp các cái tính năng là tăng giảm âm lượng này và các bạn có thể chỉnh bát chỉnh chét ở trên này nhá à, bát thì cực bát mình nghe thấy bát cả khá là căng đấy đó, rất là đẹp Đó, mình sẽ chỉnh bát đây mình uh, mở và lo mở nhạc cho bạn nghe nhé mở to cho bạn nghe này dõi rất là to nhá nó rất là to